à, đây là câu chuyện có thật 100% nếu mà cô ngân nói sai á, thì cho sự nghiệp lọc lát của cô ngân không còn nữa thì à, khi mà cô ngân khai trương phủ à, cái này á, thì à, có à, hai bạn thực ra thì cũng lớn tuổi rồi à, cũng hơn năm mấy rồi các bạn thì có xem rất là nhiều cái video của cô ngân và khi đến phủ của cô á với một cái nguyện vọng đó là cầu trúng số à, và cô ngân cũng nói với mọi người luôn á thực ra thì à, không ai dám khẳng định với tất cả mọi người là chắc chắn sẽ trúng số và cô ngân nói với anh á anh ơi à, bây giờ cô ngân thỉnh và cầu chị chú cho anh để anh có thể là bán được nhà bên mỹ thậm chí rằng là chúc anh trúng số nếu mà anh có trúng số á, thì anh sẽ cùng cô ngân làm từ thiện à, đó là những gì cô ngân nói với anh thì à, thực sự luôn á là với sự thành tâm với những cái lời mà cô ngân đã nhắn nhủ à, và tụng chú đó mọi người thì à, sau 2 ngày à, bạn ấy thật ra thì 5 ngày 7 ngày cô ngân không nhớ nhưng mà anh ấy đã mang một bó hoa à, đến tặng cô Ngân và cảm ơn cô Ngân rất là nhiều thực sự rất là tin tại vì với một cái chi phí á, bằng một buổi cà phê thôi nhưng mà đã giúp cho anh ấy á, không biết là à, bán được nhà hay là trúng số nhưng mà anh ấy, anh ấy nói á, là hai ngày đã có lọc rồi và anh ấy cũng giới thiệu người thân đến tìm cô ngân à, các bạn biết không ạ đôi khi á mình nghĩ rằng điều đó không thể xảy ra nhưng với sự thành tâm có tin là có thì cô ngân nói với anh á từ 1 đến 30 ngày anh cứ về thành tâm làm theo hướng dẫn của cô đọc theo cô chú của cô mọi việc của anh sẽ được như ý nguyện tại vì cái bàn tay của anh ấy đó mọi người làm việc thiện nhiều lắm nên một khi á, mình sống mà mình cho đi quá nhiều mình sống mà mình giúp người ta quá nhiều thì đợt này chính cô mương là người gieo duyên để ông hoàng thần tài có thể là giúp chúng ta cầu gì được nấy trúng số trả nợ mua may bán đắt cũng như là bán được những căn nhà có bán và cũng như là cảm ơn anh vì bó hoa nhé à, dưới avatar của cô ngân có link bay mọi người có thể vào để kiểm tra xem có đúng như vậy hay là không nha